sâu trong lòng những tháng đông dài lòng mẹ mừng vui hạnh phúc biết bao khi con đã đến đến mẹ Một thân mang may mắn đến cho cuộc đời mẹ thêm bao ấm áp nhịp đập mẹ với con hòa chung dòng máu này con có